đầu đi vào ví dụ số 1. Chúng ta cùng đọc đề. Một vận động viên bơi lội đứng trên ván nhảy. A là một ổ trục có phương nằm ngang và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. B là một trục đỡ. B là một trục đỡ. Các khoảng cách được cho trên hình vẽ. Trọng lượng của người là 600 Newton, của tấm ván là 100 Newton. Đời yêu cầu ý A Liệt kê các lực tác dụng lên người và tấm ván. Ý B, tính các lực chưa biết. À, chúng ta cùng nhìn đây. Đề bài mới chỉ cho chúng ta trọng lượng của hai cái thứ quan trọng đó là người và tấm ván. Còn lại các lực khác thì ta chưa biết. Vậy thì có những lực gì ở đây? Chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Thứ nhất ta quan tâm à tấm ván thì những lực nào tác dụng. Tấm ván. Lực thứ nhất ta nhìn đó là một lực tác dụng vào tại điểm A. Thì gọi là F3. E F3 này F3 này hướng ra sao Thứ nhất phương của nó phải phương thẳng đứng rồi Nhưng hướng lên hướng xuống chưa biết Đấy nhớ thẳng đứng Thẳng đứng Thứ hai Tại B này B này là một trục đỡ B này là một trục đỡ như vậy thì khi chúng ta Cái người này đứng phía dưới này thì cái Cái tầm ván cũng được hướng hướng lên đúng nhỉ thì gọi là FB FB FB này là thẳng đứng hướng lên hướng lên thứ ba tay G này có một trọng trọng lực thì gọi là PG PG thẳng đứng hướng xuống toàn hướng xuống và nhớ đề bài cho PG của tấm ván là 100 Newton và thứ tư thứ tư khi người này khi người này tại điểm C này đứng trên đây thì có một lực tác dụng vào vào C đúng không ạ nhớ cho thầy đây chính là lực F tại C là hướng xuống do người tác dụng tại C thẳng đứng hướng xuống thẳng đứng hướng xuống rồi chúng ta đã dùng xong tấm ván đúng nhỉ chúng ta quan tâm tới người người người thì có mấy lực người thì có mấy lực